thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thành văn chúng cập nhật thiết thân hiền. Duyên khởi quang minh đài xứng tính tác Phật sự phổ huấn chư chúng sinh. Giải phát Bồ Đề tâm viễn lý chư vọng nghiệp viên thần vô thường đạo.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 được học lời Phật dạy qua sự giảng giải của Sư Phụ, chúng con hiểu rằng đại dịch này chính là quả báo từ những ác nghiệp mà chúng sinh do vô minh tà kiến đã gây tạo. Duyên này được sự chỉ dạy trên Sư Phụ, Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng chúng con, thần tâm đối trước mười phương tam bảo, dâng nén tâm hương, Chí thần phát nguyện tu tập trong 108 ngày, tán thán Đức Thế Tôn, tán dương công đức Tam Bảo, khuyến hóa chúng sinh, phát tâm Bồ Đề và phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề, góp phần làm tăng trưởng thiện pháp cho pháp giới này. Nguyện đem công đức này hồi hướng nguyện cầu quốc thái dân an, cũng như dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và trên toàn thế giới sớm được giảm trừ. Chúng con ngưỡng nguyện Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương, từ bi quang giáng đạo tràng, chứng minh gia hộ, thỉnh các đức hộ Pháp chư thiên thiện thần, đồng thùy từ ủng hộ, cho Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng, cùng tất cả những ai tu tập, hướng tâm tùy hỷ theo chương trình này,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 Ngài là mắt lớn, là ánh sáng lớn, là mặt trời chiếu soi, phá tan đi màn đêm u tối, xóa tan đi tà kiến khổ đau. Nếu không có Ngài, thì thế gian này sẽ mê lầm tâm tối. Chỉ có Ngài mới có thể cứu được nhân loại, và chỉ có Ngài mới mở bày cho chúng sinh con đường thoát khổ. Tất cả những sự giác ngộ Phật Pháp mà chúng con biết được đều là nhờ ơn của Đức Thế Tôn. Giờ này, để cầu nguyện sự gia hộ và tán thán công đức của Ngài, xin thỉnh đại chúng cùng tùng kệ Đức Thế Tôn cứu đời. 说。 khắp tam thiên đức điều ngự trường phu thiên nhân à, sư à, phật à, thế hồn à, xưa thích à, ca mâu ni kính bạch đức thế tôn từ nơi đức thế tôn mà tam bảo hình thành tam bảo là hải đảo an lành là chỗ nương tựa duy nhất cho tất cả chúng sinh. Kính bạch Đức Thế Tôn, hiện nay đại dịch Covid-19 đang hoành hành và lan tràn khắp mọi nơi, khiến cho nhân loại rất đau khổ. Với lòng bi mẫn, chư Phật, chư Bồ Tát đã xuất hiện nơi đời, mang ánh sáng chính pháp cứu độ chúng sinh, mở bày vô lượng phương tiện để dẫn dắt chúng sinh vào con đường an vui giải thoát. Chỉ có quay về nương tựa tam bảo mới có thể cứu khổ được cho chúng sinh. Giờ này, xin thỉnh toàn thể đại chúng cùng tụng kinh tán dương công đức của tam bảo. Chúng con kính thỉnh tam bảo chứng minh và gia hộ cho chúng con. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát.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 thánh chưa thánh nội đứng thiên thể như lai chính phật bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này đường sống chân hạnh phúc ly dục diệt phiền não pháp diệu thù bất tử phật thích ca mâu ni vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bậc vô thường chính giác hằng ca ngợi pháp thiện trong sạch không gian đoạn chẳng thiền nào sánh nổi chính pháp bảo như vậy là châu báu sống chân hạnh phúc thánh được quá vị thế nhập đạo bất tử hướng tịnh tịnh dễ dàng chính tăng báo như vậy là chân hạnh phúc ví như cây trong rừng đâm chồi đầu mùa hạ cũng vậy đức thế tôn thuyết giảng pháp siêu việt pháp đưa đến niết bàn tối thượng vô năng thắng chính phật bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này đường sống chân hạnh vô thường hiểu thông pháp vô thường Bát vô pháp vô thường Chuyên đàn pháp vô thường Chính Phật bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này đường sống chân hạnh phúc nghiệp cũ đã chấm dứt nghiệp mới không tạo nên chán kiếp lai sinh chúng tứ dục diệt ẩn vĩ như ngọn đèn tắt bậc trí chứng niết bàn chính tăng báo như vậy là châu báu thủ diệu mong với sự thật này sống chân hạnh phúc và chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoặc ngữ không trụ xưa kính đảnh lễ Phật đã như thật xuất hiện mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng mong với hạnh lành này được sống chân hạnh phúc phạm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoàng hư công chúa sư đã vân tập về đây xin đồng tâm hoan hỷ kính đảnh lễ pháp đã như thơ xuất hiện mà chư thiên loài người thường cũng dường tôn trọng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 trong kinh Đức Phật dạy rằng trong cõi lục đạo luân hồi này, chúng sinh tâm tính ương ngần, mê lầm chấp trước, dễ chạy theo tâm ác bất thiện khó thuận theo thiện tâm. Khi bỏ báo thân liền bị đọa lạc, mãi mãi khổ đau. Tâm Bồ Đề là tâm cao quý, tâm Bồ Đề là tâm tối thắng, Tam bảo có mặt trên thế gian cũng từ tâm Bồ Đề mà ra. Chỉ có tâm Bồ Đề mới có thể chết phục và cảm hóa được các bất thiện tâm của chúng sinh. Chỉ có tâm Bồ Đề mới có thể dẫn tâm chúng sinh đến chỗ giác ngộ, niết bàn, an vui và hạnh phúc. Sau đây, thỉnh đại chúng cùng nghe và hát theo bài hát Vì hạnh phúc chúng sinh hãy phát tâm Bồ Đề để hiểu và tán dương sự cao quý tối thắng của tâm Bồ Đề. Nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và nhiếp trì cho Tăng Ni Phật tử thiện nam tín nữ chúng con được hiểu thêm về lợi ích to lớn của tâm Bồ Đề. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát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 hết tất cả hy sinh cũng vất vả không nghĩ suy cho riêng mình kia thấy chúng sinh khổ tâm bồ đề thao thức nguyện sang mồ chúng sinh Kính bạch chư Đại Đức Tăng cùng toàn thể đại chúng, trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, muốn thấy thập phương tất cả Phật, muốn ban vô tần công đức tàng, muốn diệt chúng sinh tất cả khổ, phải nên mau phát Bồ Đề Tâm. Vì thấy chúng sinh chịu vô lượng khổ, mà chư Phật, Bồ Tát khởi tâm đại bi, thương xót chúng sinh, muốn diệt chúng sinh tất cả khổ đau mà các ngài hành Bồ Tát Đạo. Khi thực hành Bồ Tát Đạo, các ngài đều dũng mãnh phát đại Bồ Đề Tâm và tinh tấn thực hành các công hành ba la mật. Mười phương ba đời chư Phật thành tựu đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, đạt được an vui niết bàn,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 Tam Bảo là đệ nhất phước điền ở thế gian này, là nơi nương tựa duy nhất cho hết thảy chúng sinh. Đức Phật là đấng tối tôn quý, Ngài đã thấy rõ được lý nhân quả, thấu triệt được sự vận hành của vạn Pháp, thần tiểu được đạo quả chấn đẳng chấn giác. Giáo Pháp mà Ngài tuyên thuyết mở bày ra vô lượng phương tiện để đưa chúng sinh lên con đường giác ngộ giải thoát. Tăng đoàn là những người xuất gia tu hành chân chính, theo lý tưởng của Đức Thế Tôn, là những người cao quý, từ bỏ hạnh phúc nhỏ để tìm hạnh phúc lớn cho mình và cho chúng sinh. Chúng con thấy mình thật may mắn được xin làm người, được gặp chính Pháp và bậc minh sư thiện hữu tri thức, dẫn dắt cho chúng con tu hành. Chúng con nguyện nương tựa vững chắc theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng, tinh tấn thực hành Pháp, cầu thánh quả, cầu vô thượng Bồ Đề, làm lợi ích cho chúng sinh. Chúng con nguyện đem công đức phát sinh từ chương trình tu tập này,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 rất tích cực ở tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên đất nước Việt Nam. Nương công đức này mà được nhiều sức khỏe và bình an, làm công việc nhà nước giao, nhân dân tin tưởng thật tốt để khống chế dịch bền. Hồi hướng cho các chúng chư thiên thiện thần, tăng trưởng công đức bồ đề, thêm oai thêm lực, quy hướng tam bảo, luôn tinh tấn hộ trì, cho nạn dịch COVID-19 sớm được giảm trừ hóa giải và hộ trì cho chúng nhân biết bỏ ác làm lành, tu theo chính đạo. Hồi hướng cho các vong linh ngạ quỷ, tất cả các chúng quỷ hành bệnh COVID-19 được tăng trưởng phúc lành, tiêu trừ ác nghiệp, chuyển hóa tâm thức, giác ngộ lý đạo, phát khởi thiện tâm, không hành dịch bền, quy hướng tam bảo, tu hành thoát khổ. Hồi hướng cho các nạn nhân đã mất trong đại dịch Covid-19 ở Việt Nam và toàn thế giới, tăng trưởng phúc lần, oán kết hóa giải, xả bỏ lầm mê giác ngộ Phật Pháp, nương tựa tam bảo sớm được tái sinh vào cảnh giới an lành thân tình. Hồi hướng cho cha mẹ, thân quyến quá vãng nhiều đời nhiều kiếp,